một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu là Rinnai đây CH70BNL thì bếp này à, có gắn à, đồng hồ hiện giờ cho bếp bên à, trái này thì đây là ngoại thất của bếp đây những lỗ lớn ở phía sau thì à, tôi cũng sẽ che kính lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện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 bằng một cái à, cục nguồn 3V đây là cái cục nguồn 3V nó có đoạn dây này dài đến 3 mét nè thì cái thời gian thì các bạn nhận bếp về thì các bạn sẽ cắm trực tiếp vào cái đầu chờ mà tôi đã làm sẵn ở bên hông bếp này các bạn cắm vào rồi mình sẽ cắm vào ổ điện để sử dụng à, thay cho pin thì đây bạn cắm vô thì cái ở hộp pin này các bạn có thể không cần phải sử dụng pin nữa vì đã có nguồn 3V để sử dụng rồi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 các bạn à, sử dụng thì mình gạt về vị trí bên trái để sử dụng còn khi mà không sử dụng thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải này để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường ừ. thì như bếp này á thì có cái tính năng là hẹn giờ nấu thì nó đây thì các bạn sử dụng thì mình sẽ à, bật bếp lên thì các bạn sẽ chọn vào cái nút này min này là để chọn phút ừ. đây thời gian tối đa lên được 99 phút còn cái nút tiếp theo sẽ là là dây khi các bạn chọn cái thời gian mà mình à, tiên đón trước được cái món đồ mà mình nấu cần chín á thì các bạn sẽ chọn thời gian vào rồi xong mình sẽ nhấn nút bắt star này để bắt đầu thì nó sẽ đếm lùi cái thời gian lại khi mà các bạn à, còn vấn đề mà các bạn bấm quá cái thời gian các bạn muốn chọn á thì các bạn sẽ nhấn giữ à, đây bấm, bấm giữ hai phím phím chọn phím phút và phím dây nè bấm giữ cùng lúc thì nó sẽ trở về vị trí không thì các bạn sẽ cài đặt lại đây tăng lên hoặc là ta bắt đầu đi và hoặc là tạm ngừng giờ tôi sẽ cài thử thời gian là một phút cho bếp này đây nút bắt đầu đây bắt đầu thì ba bấm một lần là để bắt đầu nhấn lần tiếp theo là để à, tạm ngưng đây tôi tắt đèn để cho các bạn dễ thấy được cái chỉ ờ, số nó chạy đây ừ. thì bạn nào muốn có nhu cầu sử dụng cái đồng hồ hẹn giờ này thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 thì các bạn muốn ờ, gắn cho cả hai bếp thì mình sẽ ờ, mua hai cái đồng hồ thì một cái đồng hồ của bếp bên trái đồng hồ của bếp bên phải muốn gắn cho cả bếp nướng thì mình sẽ gắn thêm một cái đồng hồ nữa là tổng cộng ba cái đồng hồ sử dụng được cho cả ba bếp